Rồi bà nội giữa nồi lên nha. đèn đèn đèn Wow, rất wow. là ngon. Thôi thì tắt cái đó rồi. Bếp đi. Rồi bà nội sẽ đảo lên. Ừ, rất là ngon. Món mì quảng đó cả nhà. À, nấu theo kiểu truyền thống ha. Ừ. À. Rồi đảo lên. Nấu đảo dưới đảo lên. Luôn. À, rất là ngon. Thơm, thơm, thơm, thơm rất, rất là thơm, thơm luôn. Rồi bây giờ bà nội sẽ lấy mì nha cả nhà. À, chuyển qua bà nội sẽ ăn rồi ok à, thư cũng làm giống bà nội thư sẽ múc nước vô sẽ múc thịt vô ha ừ. Ừ. múc nước vô này, rồi sư sẽ gấp thịt rồi tôi gấp thịt được rồi tôi gấp thịt thôi ừ. rồi tôi sẽ gấp thịt thêm vô lấy cái tam đũa và cái thư gấp ừ. Ờ. ok tôi rất là giỏi nghe cả nhà đảm đang lắm ý là thư lấy đũa gấp không cần phải múc cho nó lâu à. ừ. Ừ, rất là giỏi thư ừ. hiểu ý ha đó ừ. mời cả nhà ờ, thư mời cả nhà ăn nha mời cả nhà Nào, ăn sắp khi xế vô ừ, ngon lắm ừ. rất là ok có rau chấm nữa cả nhà ừ. mì quảng không có rau là không phải là ăn mì quảng nha cả nhà đúng ừ. ừ, có rau đầy đủ không ừ. nó là ngon lành đấy là ớt xanh đó ớt xanh rất là ok nha cả nhà hợp với món mì quảng còn đây là rau ồ oh, đó đúng rồi ừ. ngon đó là ngon Ừ, đẹp. Ừ, thịt gà ta rất là hợp lý. Bánh thư đã hết nước nè. Ừ, thư rất là giỏi nghe cả nhà. Thằng rất là ách. Ừ, ừ. rất là ngon luôn. Tuyệt vời. Ừ, như ai đã từng đến xứ Quảng là người con của Quảng hoặc là đất miền Trung đều biết cái miền Quảng hoặc là miền Nam thì miền Bắc cũng vậy nếu ai mà yêu thương mì quảng và thèm muốn mì quảng là thường ăn mì quảng là sẽ hiểu được uhm, mì quảng nó ngon như thế nào đậm đà của nó ừ. dai ngon ừ. Ừ, và nấu với lại các loại gà rất là ngon hợp có nhiều nơi có thể người ta nấu uh, thịt bò nè heo hay các loại thịt khác trô tôm nè trứng trứng cút và trứng gà trứng vịt cũng rất là ngon à, hoặc là mì quảng cá lóc cũng rất là ngon mọi người Ừ. mời cả nhà ăn đúng rồi ừ. cảm ơn cả nhà đã yêu thương kênh của minh bà rồi nha hoặc là minh nguyễn nha ừ. để đón xem những video chân thật nhất hàng ngày của bà cháu minh thư nha ừ. ừ. cảm ơn cô chú và các bạn ừ. và mọi ừ. người gần xa nha và mọi người gần xa nha ừ. Ừ. rất là ngon đây nước uống đầy đủ nha có bia có nước uống à, thư cũng dùng một miếng nước để ly xin thư bên kia đó thư rất là giỏi nha cả nhà ừ, thư chỉ dùng một miếng nước miếng nước ừ. mời cả nhà uống Đấy rồi thư dùng một miếng nước rất là ngon thịt gà nó đậm đà nó sống sánh rất là ngon ừ. miếng gà nó thơm nó dai cộng hòa quyện với cộng mì với rau gia vị ừ. ừ ăn nó đã làm sao chiều nay mình quên mua bánh tráng chứ đúng đó là có một miếng bánh tráng là rất là ngon đúng không ừ. gọi là bánh đa ừ. ừ. nó là hợp lý đậu phộng đầy đủ mà chúng ta ăn gấp gáp quá nhưng mà ăn về cảm thấy thiếu hụt nó ngon à. còn thương nữa đây Cần mì cả nhà thấy cần mì rất là ngon không? Ok Rất là tuyệt à. Dài Rất là dài ừ. Chào anh Thơ ừ. Chào dạ anh Thơ sẽ hấp nước của nó ừ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã yêu thương kênh của Minh Bạch Rồ hoặc là Minh Nguyễn, Minh Nguyễn. Bình Dương nha. Minh Nguyễn Bình Dương nha. Chữ B bờ giờ viết tắt nha cả nhà. À, yêu thương con bên dưới video ừ, có chữ đăng ký màu đỏ nha đúng rồi để đăng ký thành công sẽ nhận những ừ, video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí à đúng rồi và yêu thương kênh của mình và rộn minh nguyễn yêu thương con nha cho con xin một lượt đăng ký nha ở bên dưới video nha à, con rất cảm ơn nha con rất cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người video sau nha và bình luận bên dưới góp ý ừ. cho con những món ăn ngon để con sẽ làm tiếp nha có ừ. động lực để gia đình con làm nha con bây giờ cả nhà con xin chào hai bà cháu xin chào cả, cả nhà và mọi người nha hẹn gặp lại nha ừ. bye bye xin chào